bất kể ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì khi mà cái món đầu tư mà sinh lợi lớn nhất chính là đầu tư vào tri thức đúng không chính là đầu tư vào cái đầu của mình Benjamin Franklin cái đó là câu nói của ông ha và ngày ngành nào ngày nào cũng vậy cái gì cũng vậy và chứng khoán cũng vậy nó phức tạp nó biến động liên tục nó có nhiều biến số nó có nhiều thành tố nên nó đòi hỏi những người tham gia phải nắm vững kiến thức đúng không bạn càng am hiểu nó thì cái cơ hội bạn kiếm được tiền nó càng nhiều bạn càng hiểu nó đúng bạn càng có nhiều kiến thức đúng tư duy đúng thì cơ hội bạn đầu tư thành công bạn kiếm được tiền nó càng nhiều và vì thế nên rất nhiều người đã trau dồi học hỏi không ngừng nhưng mà cũng rất nhiều người cảm thấy rằng là học bao nhiêu đi nữa thì đầu tư vẫn lỗ đúng không có những người học bao nhiêu nữa đầu tư vẫn lỗ vậy nguyên nhân nào khiến bạn gọi là đầu tư lỗ hãy à, cùng hoàn đi qua năm cái nguyên nhân này nhé số 1 muốn giàu nhanh muốn giàu nhanh dục tốc bất đạt đúng không lời người xưa nói chưa bao giờ sai nếu mà mình nóng vội mình sẽ khiến mọi thứ rối ren và nó khó thành công hơn nữa nhất là trong cái việc đầu tư này nó cần phải có thời gian thời gian để mình học hỏi rồi thời gian mình rèn luyện và khi mà mình muốn làm giàu nhanh thì mình sẽ gọi là mình sẽ không bình tĩnh được nếu mà mình không bình tĩnh được thì mình sẽ không có thể suy xét vấn đề một cách kỹ càng mình làm gì cũng vội vàng vội vàng vội vàng chọn cổ phiếu vội vàng mua rồi vội vàng cắt lỗ đó cũng có những cái trường hợp là trong quá trình học hỏi có không ít người gọi là muốn gọi là áp dụng ngay những cái gì mình vừa học những cái gì mình vừa tiếp thu để mà kiếm tiền ngay mà mang về thành quả một cách nhanh nhất có thể nhưng mà đấy là một cách thực hành lý thuyết cực kỳ sai lầm vì sao vì bạn không thể áp dụng một hoặc hai cái công thức mà bạn vừa mới học để gọi là để kiếm tiền ngay lập tức để gọi là để đánh giá thị trường vì sao vì cái công thức bạn học đó, nó là công thức gì nó áp dụng cho giai đoạn thị trường nào nó áp dụng cho kiểu cổ phiếu nào đó là cái thứ nhất cái thứ hai bạn có biết hiện tại tình hình thị trường nó như thế nào không đúng không cổ phiếu nào thì mua được lúc này không đúng không nếu mà thị trường nó đang cái giai đoạn xấu đang giai đoạn chiến tranh thương mại hay là đang giai đoạn, giai đoạn dịch corona thì công thức nào cũng chết cách mua phân tích kỹ thuật nào cũng chết chọn cổ phiếu nào cũng chết lúc đó không làm được gì hết ha đó cái lý do là như vậy nên mình không thể chỉ dùng một hai công thức để mà mình mong muốn kiếm được tiền ngay để mà đánh giá được thị trường để mà mình gọi là thắng được thị trường à, nó không dễ như vậy đúng không nó không dễ như vậy và bản thân mình còn cần phải rèn luyện cái sự kiên trì nữa mình bỏ thời gian mình tích lũy mình tổng hợp kiến thức đó từ đó mình gọi là mình mới dựa vào cái tình hình thị trường mà mình áp dụng những cái mình học được một các bài bản hợp lý có thể bạn học được cái công thức gọi là chọn cổ phiếu rồi mua khi mà thị trường tốt thì bạn áp dụng đúng cái lúc thị trường tốt thôi đó nó là như vậy một cái ví dụ đơn giản như vậy tiếp yếu tố số 2 nhầm lẫn giữa giai đoạn thực hành và giai đoạn kiếm tiền tại sao tại sao họ lại nói vậy tại vì có một cái câu người xưa có một câu là chăm hay không bằng tay quen mình có mình có gọi là mình có có một ví dụ như cái đó là phải nhớ tới chuyện mà đóng một cái ghế tức là có nếu mà bạn có cả gọi là một chồng kiến thức một chồng sách về cách đóng một cái ghế như thế nào khi bước vào làm bạn sẽ không bằng một người gọi là không biết thì cả không đọc quyển sách nào hết nhưng mà ngày ông đóng mấy cái ghế thì ông cứ biết là dài là nhiêu đây ông còn làm gọi là khi mà bạn vừa mới gọi là lên được cái cái thiết kế ghế ông đóng xong mấy cái bạn hiểu không trăm hai con bàn tay quen nên là kiến thức bạn học được kiến thức bạn đọc được nó có vô kể như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng phải thực hành mà bạn thực hành bạn phải thực hành đúng bạn phải gọi là hạn chế nhất cái mất tiền của mình rèn luyện thực hành từ rèn luyện cảm xúc của mình rèn luyện cái sự cảm nhận thị trường của mình rồi tới gọi là nhá rèn luyện kỷ luật này cảm xúc này cảm nhận thị trường độ nhạy thị trường của mình rồi cái gì nữa rồi chọn công ty rồi lúc đó mới chọn điểm mua bán chứ cả mình phải rèn cơ, cơ cấu tiền của mình nhiều thứ đúng không đó rồi ở một cái khía cạnh khác của đầu tư chứng khoán mình hiểu sâu về thị trường hay là mình nắm nhiều phương pháp giao dịch nó vẫn chưa đủ nếu mà mình không biết vận dụng là sao vì khi mà bạn vận dụng thường xuyên những cái mà đầu tiên là bạn phải học cái đúng đúng không sau này khi bạn vận dụng thường xuyên cái đúng đó thì bạn mới nhớ bạn mới hiểu được nó cái kiến thức đó trong từng giai đoạn nó khác nhau thế nào và thông qua cái việc mà bạn rèn luyện đó, bạn cũng có thể phát hiện ra là kiến thức mình học nó có thiếu không ví dụ như nãy học vừa ví dụ là cái chuyện mà công thức mua cổ phiếu công thức chọn cổ phiếu đó có khi nó chỉ đúng trong giai đoạn thị trường tốt thôi bạn ráp vào một cái mà bạn sơ ý bạn lại tất tay nữa bạn lại mua hết cổ phiếu bạn quay qua lại lỗ sẹt một phát 20 phần trăm là tiêu rồi lúc mà nhận ra là ổ hình nhớ công thức này nó không phù hợp với thị trường này trả giá một mớ tiền à. đó từ đó mình mới gọi là biết cái chuyện là học rồi bình tĩnh phân tích xem áp dụng nó vào lúc này là cái chuyện quan trọng Xin khi mình đã rèn cái độ như thế lúc đó mình mới tham gia với một cái sự tự tin lúc đó mình làm đúng bài bản mình tự tin thì khả năng thắng của mình mới cao ok yếu tố số 3 yếu tố số 3 là gì à, nếu đây là đầu tiên bạn xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhé à rồi yếu tố số 3 là phương pháp học không đúng đó học không đúng tức là có thể do bạn bận rộn do bạn không đủ thời gian nên là bạn khi hoặc là do bạn gọi là ờ, bị thuốc đúng không thì uh, thỉnh thoảng bạn sẽ gọi là thấy những người mà họ nói gọi là ghê quá xong rồi bạn đăng ký bạn học của họ nhưng mà chỉ có một cái bạn không thấy là kết quả đầu tư của họ bạn không thấy họ đầu tư như thế nào bạn không thấy kết quả của họ là gì và bạn học những cái đó nó không có bài bản hoặc là Ờ, gọi là tốt hơn một tí là bạn học của những người mà khi họ đầu tư thì thị trường lên họ thắng và họ dạy cho bạn họ dạy đúng cái họ là chỉ có khác là họ cũng không biết là họ thắng thì thị trường lên thôi à, và họ dạy cho bạn và bạn học xong thì tới cái lúc mà bạn áp dụng thị trường thị trường nó xuống thị trường nó xấu thế là bạn lỗ đó nên gọi là cái chuyện học bạn học từ ai là cực, cực kỳ quan trọng và bạn hãy nhớ một cái là không có công thức đúng cho mọi giai đoạn của thị trường và không có công thức đúng cho mọi người ngay cả cái bộ quy tắc đầu tư của hàng là cũng phải ứng biến với từng người cũng phải thay đổi với từng người có những yếu tố là phải gia giảm với người này với người nọ và cái sự gia giảm đó phải qua rèn luyện mới có sự gia giảm đó bạn phải tự học rồi bạn phải xem cái yếu tố này có hợp với mình không rồi bạn thêm nó vào hay bạn bỏ nó ra khỏi cái bộ quy tắc của bạn tại vì mỗi người sẽ hợp với một cái gu đầu tư khác một cái kiểu đầu tư khác một cái cách đầu tư nó hơi khác bởi vậy bạn đọc bạn sẽ thấy loạn luôn Caslim một thể loại Fisher một thể loại Peter Lynch là một thể loại Warren Buffett khỏi phải nói luôn ông là một thể loại mỗi người có một thể loại và những người đó đầu tư những cái niên đại thời đại nó khác nên cuối cùng là họ thành công và cách nếu mà bạn nhìn xa nhìn sâu vào cái bản chất của họ bản chất của cái sự thành công của họ bạn sẽ thấy là cái phương pháp đó nó phù hợp với họ nên bạn phải ra được cái phương pháp đầu tư phù hợp với mình ha đó cái phương pháp học là quan trọng bạn học ai cũng quan trọng và hãy nhớ là nếu mà ai mà bảo ôi phương pháp của tôi là bao hết thị trường nào cũng thắng ấy là hiểu luôn ha là xác định đó ok phương pháp học nó vậy thôi rồi sự yếu tố số 4 nhìn sai về cái nghề đầu tư có rất nhiều gọi là người tưởng rằng đầu tư chỉ là gọi là lý thuyết thôi gọi là nắm được công thức và thành công nên gọi là sẽ đi tìm copy công thức và áp dụng vào những cái áp dụng công thức mình vừa học được ví dụ áp dụng công thức nến áp dụng công thức Bollinger áp dụng công thức gì đó nhưng gọi là đời đâu dễ vậy đúng không đâu có phải chỉ cần thuộc công thức là làm được bài giống như đi học vậy nó là cần có kỹ năng bạn cần bạn thực hành bạn cần kỹ năng bạn cần gọi là cả linh cảm nữa cả cảm giác thị trường nữa nên gọi là Hòa mới nói là bạn cần phải học đúng người thì đúng người mới nói cho bạn biết những cái đó đúng người mới chỉ bạn là rèn luyện nó làm sao và có cái gì đúng chứ không phải là đầu tư chứng khoán là cái trò mà có công thức một cái ráp vô là ăn đúng dễ vậy đó nó cũng dễ vậy nhớ nhá chứng khoán để bạn trở thành một nhà đầu tư giỏi bạn cần có một người thầy giỏi và người thầy giỏi bạn phải gọi là phải chỉ bạn được kiểm soát tâm lý kiểm soát tâm lý kỷ luật sự kỷ luật là của mình rồi kỷ luật bạn phải kỷ luật dù mình có giỏi lý thuyết đến đâu đi nữa thì mình vẫn có thể sai lầm nếu mà tâm lý mình bất ổn kỷ luật mình không có ha đó rồi ok yếu tố số 5 cái này quan trọng này tức là bạn học rất nhiều nhưng kiến thức của bạn mỗi thứ nó một chút một chút một chút nó không ráp thành một cái hệ thống được nó không ráp thành hệ thống được bạn học một chút phân tích kỹ thuật của ngắn hạn bạn học một chút báo cáo tài chính rồi bạn lại bị thu hút bởi cách chọn công ty trung hạn rồi thỉnh thoảng khi mà lỗ quá bạn quyết định để cổ phiếu dài hạn đó nó lung tung hết nên bạn phải nhớ là nó có một bộ với nhau nhưng mà có một bộ là đầu tiên là từ gọi là uh, thời điểm dừng lại khi nào nên dừng lại khi nào nên tham gia thị trường quy tắc cơ cấu vốn rồi quy tắc chọn công ty rồi mới tới điểm mua bán ha à, rồi còn quy tắc số 6 nữa đó nên gọi là hãy nhớ học cái gì bạn phải tìm cách sắp xếp nó lại hoặc học ở đâu mà sắp xếp lại được nó một cách có hệ thống một cách có hệ thống những cái thứ ngắn hạn bạn phải bỏ vào những cái chỗ ngắn hạn những cái chọn điểm mua bán bạn phải bỏ đúng nó vào cái chọn điểm mua bán ha rồi à, nhớ đừng có râu ngọn thắm cầm bà kia mình không thể dùng bộ phận của à, xe tăng hay máy bay để lắp vào ô tô được mỗi một cái phương pháp mỗi một cái chiến lược đầu tư nó phù hợp với một kiểu đầu tư nhất định và nó còn phải xem bạn bản thân bạn có phù hợp áp dụng cái đấy không bạn áp dụng bạn thấy nó trơn tru không hay là bạn áp dụng thấy nó gượng gạo thấy nó khó chịu nên nhớ là những cái bộ phận khác nhau không thể ráp lại cùng với nhau được dù nó có là bộ phận tốt nó cũng thiếu đi sự đồng bộ mỗi cái phương pháp đầu tư nó sẽ có một cái hệ thống riêng phù hợp với mỗi người và nó khác nhau ha à, mình không thể dùng những cái kiến thức nhỏ lẻ mình học chỗ này một chút chỗ kia một chút để áp dụng vào và mong là tạo ra một cái bộ của riêng mình được vì mỗi thứ nó đúng ở một khoảnh khắc một thời điểm và nó có khi nó chỉ phù hợp với người đó thôi nếu mà bạn tìm quá nhiều thứ bạn gọi là trong cái đầu tư này á, nó có một cái rất là vui là mình không được phép phạm sai lầm quá nhiều bạn hiểu không? mình không được phép phạm sai lầm quá nhiều vì sao mỗi sai lầm của bạn trả giá bằng tiền và có thể bằng nhiều tiền và khi cứ mỗi khi mất đi một chút tiền thì cơ hội mình chiến thắng cơ hội mình tái đầu tư nó lại thấp một chút đó nên chứng khoán không phải là một lĩnh vực đơn giản đúng không mình không thể thành công trong ngày 1 ngày 2 mà mình để mà chinh phục được cái lĩnh vực đầu tư này thì mình cần kiên trì mình cần bền bỉ việc học hỏi và mình phải xem được những cái thông tin nào nó đáng tin cậy ok và dù cho mình có thất bại hết lần này đến lần khác thì chỉ cần đơn giản là bạn không từ bỏ thì bạn sẽ có ngày đạt được thành công ok um, có rất nhiều người sẽ nghĩ đó là tìm hiểu mua bán nè đó là tin nội bộ nè đó là cách chọn công ty nè hay là đó là kiến thức nè hay đó là phân tích kỹ thuật nè hay đó là lòng tham hay đó là kỷ luật hay đó là quá đẹp rồi, nhiều thứ quá đúng không mà thứ nào nghe mà phát mình cũng cảm giác là mình cảm giác không có nó thì đầu tư không thể thành công được đúng không không có tin nội bộ cũng không được không có biết chọn công ty cũng không được không có kiến thức thì chắc chắn là fail rồi rồi gọi là không có biết tìm điểm mua tầm lum hết đúng không nhưng nhưng có một thứ một thứ nó trên tất cả những thứ khác có một thứ nó đứng trên tất cả những cái đó đó là thứ mà hòa cho rằng nó quan trọng nhất mình cần phải gọi là mình cần phải gọi là đối mặt mình cần phải kiểm soát được nó đó là cái cảm xúc của bản thân mình và mình phải đưa ra quyết định bằng lý trí bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc à, bạn có biết là theo một cái số liệu thống kê thì phần lớn người tham gia thị trường những nhà đầu tư nổi tiếng đều là đàn ông chứ không phải là phụ nữ bạn có biết cái điều đó hầu hết đều là đàn ông chứ không phải phụ nữ tại sao tại vì vốn dĩ đàn ông gọi là quản lý kiểm soát cảm xúc tốt hơn và điều đó quyết định quan trọng cực kỳ quan trọng đến sự thành bại trong cái việc mà đầu tư chứng khoán của chúng ta ha nếu là một người đàn ông có thể sẵn sàng bỏ một con cừu để bắt một con sói nhưng phụ nữ họ có thể gọi là vì thương con cừu quá không muốn bị cắn sẽ bị ăn thịt nên họ gọi là thả con sói đi à, đó rồi tương tự như vậy ở một cái ví dụ khác ở một cái khía cạnh khác ở một cái lĩnh vực khác là chơi bài poker đi đánh bài á nếu bạn biết tất cả những lá bài được chia ai là lá bài gì bạn tập trung bạn chơi bạn cơ hội thắng của bạn cực kỳ cao đúng không nhưng nếu bạn chơi dựa vào vận may dựa vào hên xui thì đó là lý do hầu hết mọi người đều thua là như vậy để chiến thắng mình cần có một thái độ bình tĩnh đúng không và mình không được để lòng tham chi phối mình mình không được để cảm xúc nó chi phối mình ngay cả khi mà bạn biết hết ai cầm quân bài gì đi chăng nữa biết hết rồi nhưng mà lúc đó bạn vui quá bạn phấn khích quá và bạn chỉ để một phút để cảm xúc nó lấn át lý trí của mình nó lấn át những cái gọi là suy nghĩ của mình mình vẫn có thể phạm sai lầm mình vẫn có thể thua được chứ không phải không ok cái quan trọng nhất cái quan trọng nhất bạn phải biết được bạn đang ở đâu bạn ở đâu ở đây là bạn đang ở cái level nào bạn đang có những cái gì đó. Ờ, rất nhiều người đã nhảy vào thị trường chứng khoán và mong muốn lời thật nhanh lời thật nhanh lời thật nhiều trong khi họ chẳng biết mình ở đâu cả họ chẳng biết mình có những gì họ chẳng biết mình biết những gì họ chẳng biết mình làm được gì cả nhưng mà nhảy vào muốn lời thật nhanh thật nhiều khó nghe đúng không thật sự rất nhiều ừ, những cái lời này là những lời khó nghe còn những lời mà kiểu như là cách nào để đầu tư 50 70 phần trăm hay 100 phần trăm thì mọi người xem rất nhiều nhưng mà những cái thứ mà gọi là như thế này là những cái thứ mà mình cần biết mình ở đâu trước khi mình bước vào câu chuyện đầu tư thì rất ít người để ý à, đó vì vậy đâm ra người thắng thì ít người thua thì nhiều chứng khoán nếu mà bạn thấy chứng khoán là một trò chơi đa số nếu mà bạn mua cái cổ phiếu đó đa số mọi người đều đồng ý với bạn là cổ phiếu đó nó sẽ tăng và đa số mọi người đều mua thì gọi là bạn được càng nhiều người đồng ý bạn càng chiến thắng nhưng mà nhưng mà khi bạn tham gia vào thị trường bạn hòa vào cái đám đông và đám đông thì sao thì lúc nào cũng tham lam và sợ hãi tham lam và sợ hãi đám đông sẽ cộng hưởng cái lòng tham của mình lên nhiều lần và cũng cộng hưởng cái sự sợ hãi lên nhiều lần mà cái sự sợ hãi cái lòng tham đây ấy, bạn chỉ cần nhìn vào một thứ thôi là bạn sẽ bị hút vào đó ngay đó chính là cái bảng điện bạn chỉ cần bạn mở bảng điện lên bạn nhìn thấy nó xanh một cái là bạn bị hút vào cùng với đám đông hút vào cái lòng tham vào đó bạn nhìn ra bạn thấy nó đỏ một phát nó giảm một phát hai mươi mấy ba chục điểm một cái nó đỏ toàn sàn luôn nó đỏ 90 phần trăm luôn bạn cũng bị hút vào cái sự sợ hãi chung với đám đông à, đó đó cũng là cái lý do mà nhiều người họ không đầu tư họ không thể hiểu được tại sao gọi là những người gọi là cứ mua ở đỉnh và cứ bán ở đáy họ bảo là ổn họ bảo gọi là họ bảo của cái trò đầu tư này nó dễ ẹc mà đúng không mình cứ biết mua là mua mình biết bán là bán mình mua đúng chỗ mình cần mua mình bán đúng chỗ mình cần bán nhưng mà khi chỉ cần nhìn vào bảng điện thôi là mình sẽ bị hút vào đó mình sẽ bị hút vào cái chuyện mà mua đỉnh bán đáy mình sẽ bị cuốn vào cái đám đông đó hãy thử xem một cái biểu đồ chứng khoán cái giá cổ phiếu lúc nào nó cũng chuyển động lên xuống đúng không hiếm khi nào mà nó đi trên một cái đường thẳng nghĩa là nếu mà bạn đang giữ cổ phiếu tại một thời điểm nào đó nó lên nó xuống lên nó xuống tại một thời điểm nào đó bạn sẽ có lời khi đó bạn bán bạn chốt lời hay ờ, vậy bạn có hy vọng giá nó tiếp tục tăng không hay bạn bán bạn chốt lời xong bạn muốn nó giảm à, còn nếu bạn lỗ nếu bạn lỗ bạn ôm tiếp tục bạn ôm cổ phiếu đó bạn có chờ nó lên lại tất cả những cái lựa chọn tất cả những cái vừa rồi nó đều liên quan đến cảm xúc của mình nó đều cái sự lựa chọn của mình nó đều phụ thuộc vào cảm xúc của mình giá cổ phiếu nó biến động liên tục hàng ngày luôn đúng không ngày nào cũng thấy lên xuống lên xuống tới là nhưng có một thứ quan trọng cái thứ quan trọng tiếp theo là bạn phải có một cái nhìn tổng quan cái nhìn tổng quan nó cực kỳ quan trọng tổng quan ở đây là tổng quan của toàn thị trường là tổng quan của cái ngành đầu tiên là tổng quan của thị trường thế giới sao rồi Việt Nam sao châu Á sao bây giờ các chuyện mà bị ảnh hưởng bởi thị trường gọi là bị ảnh hưởng bởi chính trị thế giới tin tức thế giới nó gọi là nó điều đương nhiên rồi đâm ra mình phải có một cái nhìn tổng quan về toàn thị trường ngay cả những cái thứ như dịch corona hay các thứ nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều nên đầu tiên là mình phải có một cái nhìn tổng quan toàn thị trường sau đó mình mới nhìn vào cái thị trường của mình sau rồi mình mới nhìn tiếp vào cái ngành đó cái ngành mà mình đang đầu tư đó, nó như thế nào nó có bị ảnh hưởng nhiều không nó bị ảnh hưởng nhiều hay ít nó có thể tăng lại được không nó có bị suy giảm doanh số nó có bị cái gì không tiếp đó mình mới nhìn vào cổ phiếu của mình nó là ai trong cái ngành đó nó xếp vị trí thứ mấy khả năng năng lực cạnh tranh của nó như thế nào nó có phải là dẫn đầu ngành không từ đó mình mới xem là cái khả năng lên hay khả năng xuống của nó nó cao hay nó thấp à, đó trước khi mà bạn quan tâm cái cổ phiếu đó nó lãi hay nó lỗ cái điều quan trọng là bạn phải biết là tại sao mình mua và tại sao mình bán à, cái đó là cái cực kỳ quan trọng trước khi mà mình nói câu chuyện lãi lỗ mình phải biết tại sao mình mua cái đó mình mua vì lý do gì mình mua vì mình phân tích ra hay mình mua vì nghe người khác xúi để lúc nó lãi bạn còn thống kê được nó lãi tại vì mình mua vì những yếu tố này này để lúc lỗ bạn còn biết bạn mua cổ phiếu đó nó lỗ vì những yếu tố này này bạn học tập bạn cải thiện dần lên thì kỹ năng của bạn nó mới tốt theo lên được à trong đầu tư á, phần lớn mọi người đều có một chiến lược gọi là mua bán của riêng mình đúng không và cũng phần lớn hầu hết mọi người ấy, không tuân thủ cái chiến lược đó chỉ vì cảm xúc mà tức là gọi là mình đã có chiến lược này này nhưng mà lúc mà hứng lên một cái là mua lúc hứng lên một cái là bán hay là lúc mà gọi là sao ta sợ một cái là cũng bán đó nên để mà bạn đầu tư có lãi được thì bạn cần phải kiểm soát được cảm xúc của mình kỷ luật và tỉ mỉ ha thị trường vốn dĩ là nó chuyển động nó có nguyên lý nó có quy tắc nó không quá khó hiểu đâu vẫn phân tích được mà đúng không bởi vậy mới sinh ra mấy cái phân tích kỹ thuật đồ các thứ MACD rồi ừ, Bollinger rồi tùm lum hết nên quan trọng là bạn kiểm soát được cảm xúc bạn có cái bộ quy tắc của mình bạn có cái nhìn tổng quan bạn biết khi nào nên tham gia khi nào không nên tham gia vì phần lớn mọi người đều kiếm được tiền khi thị trường lên nhưng mà cũng phần lớn mọi người đều mất tiền khi thị trường xuống và đi ngang nên là quan trọng là giữ được tiền à, kiếm kiếm được tiền nó không khó nhưng mà quan trọng là giữ được nó đó bạn có biết là có một cái kinh nghiệm xương máu mà hoàn trải qua mà bạn tiếp xúc với cả vài trăm người đầu tư rồi là khi mà không có gọi là không có quy tắc đầu tư không có cái nhìn tổng quan là 80% nguyên nhân thua lỗ là từ cái đó là từ cái chuyện mà mình không nhìn được gọi là tổng quan thị trường nó là sao rồi mình không có quy tắc mua bán được cả mình không có quy tắc tham gia thị trường không quy tắc cơ cấu tiền không có cái gì hết thế là bị lỗ lỗ 80% là từ cái đó thôi nên đơn giản nhất là bạn giữ cho mình một cái đầu thoải mái một cái đầu bình tĩnh sáng suốt kỷ luật kiểm soát cảm xúc của mình và gọi là đừng có điên đầu quá và những cái chỉ số và những cái thứ mà nó quá phức tạp nó làm nhằng không thể hiểu được à, những cái gì không hiểu được bỏ qua hãy học từ những cái đơn giản nhất và nhớ học bài bản và đúng người sau khi mà bạn làm quen với tất cả những cái đó thì có một thứ quan trọng là bạn cần thời gian cần thời gian để mình rèn luyện để thành thạo và chỉ khoảng 2 năm chỉ cần khoảng 2 năm thôi là bạn có thể tự ra quyết định đầu tư một cái ngon lành à, đó đâm ra bạn hãy nhớ quan trọng nhất là không để cảm xúc nó chi phối quyết định của mình nếu mà bạn chưa từng đầu tư bao giờ thì bạn hãy có thể thử gọi là đầu tiên là thử chứng khoán ảo đúng không xong rồi thử gọi là dự đoán mua bán với thị trường thật với thị trường thật chỉ có không bỏ tiền thật thôi xong rồi tới lúc bỏ tiền thật bạn thấy nó là một trời một vực lúc mà bạn chơi những khoán ảo lúc mà bạn đầu tư gọi là dự đoán theo kiểu là mình nhìn bắt đầu nhìn bảng điện là mình giả bộ hôm nay mình mua mình mua nhãn này xong rồi bữa sau mình bán giá này bạn sẽ thấy bạn rất rất dễ thắng nhưng khi bạn bỏ tiền thật vào lúc đó cảm xúc nó bắt đầu thay đổi rất nhiều à, lúc đó là lòng tham nó mới lên sự sợ hãi nó mới lên vì lúc đó liên quan đến được tiền thật và mất tiền thật đó, đó. bạn sẽ thấy cảm xúc nó cực kỳ khác biệt đó mới là rèn luyện cảm xúc rồi quản trị tâm lý trong đầu tư ra sao mình à, nó luôn luôn là một cái vấn đề mà rất là đau đầu đúng không tại vì mình không khó để mình ra một cái chiến lược đầu tư hay là mình không khó để mình tìm ra công thức mình làm gì gì gì nhưng khó khăn ở đây á là việc mình quản trị cái tâm lý của mình như thế nào và mình thường á, có một cái sự thật rất là phũ phàng là mình ít khi làm đúng những cái gì mà mình lên kế hoạch đúng không chúng ta rất ít khi làm đúng những cái gì mà mình phải ra khi mà mình làm thì thường mình sẽ bắt đầu có những cái phát sinh bắt đầu có những cái tùy biến mà mình phải điều chỉnh cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh và tất nhiên hẳn không có nói cái việc mà không thích nghi hay tùy biến của mình là không tốt nhưng mà tất cả mọi thứ nó phải được tính toán và ngay cả những cái tùy biến đó nó cũng nên ở trong những cái phương án của mình hết rồi chứ không phải phụ thuộc vào cảm tính phụ thuộc vào tâm lý à, và những cái Hoài sắp chia sẻ đây là để mình quản trị cái tâm lý của mình để hỗ trợ mình trong cái nâng cao cái khả năng cái hiệu quả cái việc đầu tư của mình lên ok nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video này nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha rồi những tính chất của tâm lý khi giao dịch là cái gì để mà mình quản trị được một cái để quản trị được cái tâm lý của mình mình phải hiểu nó mình phải hiểu bản chất của nó có những cái gì những cái cảm xúc mình sẽ phải đối mặt là gì thì mình mới à, kiểm soát được đúng không chứ mình nếu mà mình không biết nó là cái gì làm sao mình kiểm soát được nó làm sao mình có thể gọi là tìm cách điều chỉnh nó cho phù hợp để mình không bị nó kiểm soát mà là mình kiểm soát nó khi bạn đầu tư chứng khoán tâm lý của bạn sẽ bị dao động nhưng mà những cái sự chuyển biến này nó có quy luật nó dao động này nó có quy luật chứ nó không tự nhiên và những cái quy luật này nó cũng bị chi phối một lúc chứ không phải là nó có tách rời riêng rẽ ra bây giờ là năm cái quy luật năm cái quy luật cái chi phối cảm xúc của mình thứ nhất là bản năng bản năng là sao chúng ta gọi là giống hệt nhau và giống hệt đám đông con người là một sinh vật cực kỳ phức tạp phần con nó luôn đứng trước phần người những cái đặc điểm về bản năng tự nhiên là mình đã có trong cái gen trong cái ADN của mình là sẵn có rồi nó là gọi là phản xạ vô điều kiện luôn rồi nó chi phối mình một cách vô thức giống như kiểu là tự nhiên màu đỏ là mình thấy nguy hiểm có những lúc mà mình tự nhiên mình cứ lái xe bình thường mà mình đang nghĩ vẩn vơ đâu nghĩ về cái cuộc họp nghĩ gì đó mà lái xe vẫn đang lái thì lúc đó cái đó là những cái bản năng nó giúp mình duy trì cuộc sống của mình và có một cái thứ cực kỳ thú vị đó là lý trí những cái tư duy ấy, thỉnh thoảng nó sẽ bị thất thế tức là nó sẽ bị thua khi mà nó chiến đấu khi mà nó trong cái cuộc cạnh tranh đấu với bản năng vì sao vì bản năng nó là những cái phần từ xa xưa những phần giúp mình sinh tồn khi mà mình sợ hãi khi mà mình đứng trước những nguy cơ này hay là mình thấy hưng phấn rồi phấn khích khi mà mình thấy những cơ hội mới sắp giúp mình kiếm được rất nhiều tiền chẳng hạn đó đó là một phần bản năng trên cái thị trường chứng khoán á, thì bản năng của bạn nó sẽ bùng nổ và nó lấn át hoàn toàn lý trí luôn nên là thiên tài như Newton mà cũng bị lỗ chứng khoán mà thiên tài như Newton mà còn lỗ chứng khoán mình lỗ bình thường thôi à chiến thắng bản năng của bạn là một vấn đề khó nhưng bạn tức là bạn vẫn có cách là bạn vẫn có cách là chiến thắng người khác ví dụ bạn có võ thì bạn có thể đánh thắng người khác nhưng chiến thắng bản năng của mình thì bước số 1 bạn phải hiểu được nó xong bước số 2 mình mới tìm cách gọi là mình chiến thắng được nó à cái điều quan trọng tiếp theo là tạo ra môi trường cho bản năng của bạn nó xuất hiện đúng lúc đúng chỗ chứ không phải là mình đá đá nó hay mình kìm nén nó đó là cái điều quan trọng rồi cái yếu tố thứ hai tâm lý nó có tính cộng hưởng cộng hưởng là sao tức là ví dụ nhá cái cảm xúc trong mình á, nó là sóng não và nó có khả năng lây lan và nó khi mà nó kết hợp với những cái sóng não tương tự nó sẽ lan tỏa ra ở cường độ cao hơn ví dụ như bạn có tâm lý tích cực thì bạn sẽ trở nên hưng phấn gọi là tốc độ cao hơn nữa khi mà bạn ở trong một cái đám đông gọi là cũng cuồng nhiệt cũng đang tích cực và nếu mà bạn đang buồn bạn đang chán thì bạn rất có thể đi tự tử nếu mà xung quanh bạn là một cái đám đông cũng chán mà cũng sầu khổ cũng bi ai như vậy tức là nó sẽ khuếch đại mấy cái đó ra thường á người ta dùng những cái này những cái tâm lý cộng hưởng này trong bán hàng trong bán hàng bán hàng sân khấu đồ đó khi mà trong giao dịch mình đứng ở trong đám đông trong giao dịch chứng khoán mình đứng ở trong đám đông thì mình sẽ thấy sự rất rõ của cái quy luật này nên bạn phải tránh xa đám đông càng xa càng tốt và bạn bắt đầu nói ở ờ, đâu gì đâu vậy thì mình sẽ ngồi nhà mình đầu tư mình không lên sàn chứng khoán rất xong rồi bạn nghĩ ở ờ, trước giờ mình đâu lên sàn chứng khoán đâu đúng không thật ra đám đông ở đây nó có những cái chỗ như sau thứ nhất là trong group diễn đàn mấy cái chỗ mà nơi mà đông người online xong rồi hôn hào phím hàng các kiểu đó là một chỗ đám đông cái đám đông thứ hai là giá cái đám đông thứ hai là giá khi mà bạn càng nhìn giá nhiều tại vì sao tại vì giá là thể hiện đám đông người này mua những cái bán rồi đoạn xã lên nhảy liên tục nó là nó là sự thể hiện của đám đông nếu bạn nhìn giá nhiều thì sớm muộn bạn chắc chắn là sẽ vi phạm chiến lược của mình bạn và bạn sẽ không bán nhưng mà tự nhiên lúc đó bạn chúng nó xuống quá là bạn sợ bạn bán thôi nhớ nhá giá là đám đông những cái đội nhóm trên mạng cũng là đám đông những cái group diễn đàn tất cả là đám đông yếu tố số 3 tâm lý nó có tính đặc thù đặc thù là sao đặc thù là mỗi người chúng ta là một cái là một cá thể khác nhau và tính cách khác nhau cảm xúc tâm lý nó cũng sẽ khác hơi, hơi khác nhau một chút và việc bạn cần làm là bạn phải hiểu rõ bản thân mình bạn phải nghiên cứu xem là cái bản thân mình á, nó dễ bị biến động như thế nào với những cái tâm lý gì nó dễ bị biến động như thế nào khi mà mình bạn dễ gặp cái cảm xúc nào hơn bạn ưu nhược điểm của bạn là gì bạn có dễ nóng tính không hay bạn trầm tính bạn như thế nào đó là cái đặc thù của riêng bạn là gì bạn là người kỹ lưỡng hay là bạn là người nóng nảy ha bạn phải hiểu được mình xem mình là kỹ lưỡng mình nóng này mình vui vẻ nhưng mà thỉnh thoảng mình lại hơi gọi là hậu đậu kiểu kiểu vậy mình phải nắm được những cái tính cách nổi trội của mình yếu tố số 4 tâm lý có tính chu kỳ không phải lúc nào tức là sao ta tức là mình luôn tức là mình sẽ luôn có những cái lúc mà cảm xúc của mình nó lên hay xuống có những lúc á, mình sẽ cảm thấy bình ổn ví dụ như là nguyên một tháng đó mình sẽ có vài ngày mình cảm thấy rất là yên bình cơ thể nó nhẹ nhàng xong có những lúc mình sẽ cảm thấy rất là vui rất là thoải mái rất là háo hức rất là yêu đời còn có những lúc mình sẽ thấy rất là buồn rất là không biết gì tự nhiên buồn đó kiểu kiểu vậy tức là nó sẽ có những cái chu kỳ nhất định và bạn phải xem xem khi mà bạn cái khi mà bạn vui như vậy là trước đó nó có cái chuyện gì xảy ra hay là bạn đang ăn cái thực phẩm gì có những cái thực phẩm nó tác động làm cho bạn vui hay là khi mà bạn cảm thấy bình thường nó nó là những cái ngày nào như kiểu đó là những cái ngày thứ ba hay là những cái ngày thứ sáu và những cái ngày bạn cực kỳ vui tại vì không phải đi làm thứ bảy chủ nhật ở nhà sướng đó kiểu kiểu vậy tâm lý của mình nó có tính chu kỳ nên là mình phải theo dõi cái sự chuyển biến tâm lý của mình để mình xem cái khoảng thời gian nào cái chu kỳ nào nó diễn ra nó làm vui vẻ quá hãy nói nó là buồn quá hãy nói là bình thường vì sao vì sao vì cái chu kỳ cái cái, cái biến động của đám đông đó, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên giá cổ phiếu khi mà đám đông tiêu cực thì giá sẽ xuống rất thấp khi đám đông tích cực giá sẽ lên rất cao và mình phải tránh mình không để bị cuốn vào cái đám đó à. rồi số 5 yếu tố số 5 sự ổn định về tâm lý tỷ lệ thuận với năng lượng của mình tức là rằng tức là mình không thể có một tâm lý tốt không có thể có một cái tinh thần minh mẫn nếu như cơ thể mình yếu đuối bạn hiểu ý mà nói không, tức là mình hay bệnh tật mình không có năng lượng thì làm sao mà tâm lý mình lý trí mình nó sáng suốt được tâm lý mình nó bình ổn được khi mà mình mua bán mà mình gọi là không ở trong trạng thái sẵn sàng mình bồn chồn mình nôn nao hay mình dễ lo lắng sợ hãi thì chắc chắn là khả năng mình lỗ rất cao à, và nhớ nhá ổn định chứ không phải là vui hay buồn ổn định có nghĩa là bình thường mình bình tĩnh mình tự tin tức là đừng tự tin quá mình bình tĩnh mọi thứ đó mình nó bình thường mình không có vui quá mình cũng không có buồn quá khi trong một vài trường hợp nhé nhiều khi mình vui vẻ quá mình hưng phấn quá mình còn có khả năng lỗ nhiều hơn là buồn với lúc buồn mình cẩn thận mình có thể không giao dịch nhưng mà lúc mình hưng phấn quá mình có thể mua bán rất là hang máu mình có thể tất tay luôn đáng lẽ là mình phải mua làm ba lần mỗi lần mình mua một phần ba tiền nhưng mà bây giờ mình thấy hôm nay đang vui đang máu giá xanh quá trời mình lên mình quất tất tay luôn thế là sau về sau nó ba ngày sau về đỏ lỗ mất 10 phần trăm nó có thể có những cái tình huống diễn ra như vậy à, sự ổn định nó là mình bình thường về tâm lý mình không vui quá mình không buồn quá mình cảm thấy bình thường thoải mái mình vui quá hay mình buồn quá nó là sao nó thể hiện gọi là cái năng lượng của mình nó không ổn định bạn tưởng tượng giống như cái lốp xe vậy nếu mà nó đầy không khí thì nó sẽ không bị biến dạng bởi những cái tác động nhưng mà nếu mà ít không khí thì nó sẽ dễ bị méo bị non rồi bị cả vành tập lớp hết nên hãy làm năng lượng tốt cho cơ thể của mình bằng cách là tập thể dục là yoga này hay thiền hay là thỉnh thoảng bạn có thể thư giãn nghe nhạc hay làm hay vẽ vẽ là một cách thư giãn rất là tốt và hãy hỗ trợ những người khác tạo ra những cái gọi là khi mà bạn cho họ cái sự bình an trong tâm trí thì bạn cũng sẽ nhận được cái sự bình an trong tâm trí kiểu kiểu vậy bạn hiểu ý hoàng nói đúng không đó những ờ, nhớ nhá những nhà đầu tư thành công quan trọng là phải giữ tinh thần thật là minh mẫn tinh thần sức khỏe thật là minh mẫn không vui quá không buồn quá và năng lượng họ lúc nào cũng đầy năng lượng và nhớ là bớt những cái lãng phí không cần thiết bớt làm những cái hoạt động hao phí không cần thiết thì bạn sẽ thành một nhà đầu tư thành công lâu dài trên thị trường hãy xem xem nếu bạn đang đầu tư chưa có lời hay bạn mới bắt đầu đầu tư bạn có mắc phải những cái hành động sau đây không nhé ok rồi hành động đầu tiên đấy là quá vội vàng với một cái giao dịch mua bán cổ phiếu quá vội vàng nếu mà mới tham gia thị trường mới mở tài khoản bây giờ cái chuyện mà mở tài khoản nó trở nên quá đơn giản rồi nhưng mà vừa mới mở tài khoản vừa mới tham gia thị trường đã lao vào ngay mua bán bắt đầu nghe người này nói một chút nghe người kia nói một chút cái cơ bản nhất của chứng khoán là mình biết đúng không là mua thấp bán cao mình mua với giá thấp và mình bán với giá cao nhưng thực tế nó phức tạp hơn như thế rất nhiều thực tế nó đò nó có rất nhiều yếu tố chi phối và thấp giá thấp với người này lại là cao với người khác rồi cùng một lúc tự nhiên có cái tin này ra có tin thì nó ảnh hưởng có tin thì nó không ảnh hưởng rồi tùm lum hết vậy bạn nên làm gì nếu mà bạn khi mà bạn quá vội vàng bạn vừa mới tham gia thị trường hay là bạn cứ lập tức bạn thấy có tiền một phát con có tiền chống một phát hay là bạn mới nạp tiền thêm vào tài khoản một cái lập tức là bạn giao dịch liền vậy có nên như vậy hay không không nên như vậy nếu bạn mới tham gia thị trường thì phải tìm hiểu kỹ phải hiểu được những yếu tố gì nó tác động đến thị trường tin tức có tác động không rồi báo cáo tài chính có tác động không rồi những cái đội nhóm trên ờ, các diễn đàn các group gì đó có tác động đến thị trường không bạn đã hiểu hết chưa bạn đã hiểu hết gọi là những cái chỉ số tài chính cơ bản chưa rõ em nói lên điều gì rõ a nói lên điều gì bên trên E nói lên điều gì bạn hiểu hết những cái đó chưa nếu mình chưa có lời hay là mình gọi là mình mới tham gia thì đầu tiên là mình cần phải bình tĩnh thôi mình cần phải bình tĩnh mình xem mình xem mình học xong rồi mình ghi chép mình hệ thống ra một cái gọi là một cái hệ thống xem rút cuộc là mình nên làm gì làm gì bước một là làm gì bước hai là làm gì bước ba là làm gì chọn cổ phiếu chọn công ty chọn thời điểm mua bán cơ cấu tiền các kiểu các kiểu các kiểu rồi mua thì nên dùng phương pháp mua nào đó không nên vội vàng giao dịch mua bán liên tục nếu mà bạn để ý nếu mà bạn đã tham gia thị trường bạn có để ý là cứ mình cứ mua bán liên tục liên tục liên tục lời hay lỗ có lúc lời lúc lỗ rồi cuối cùng tổng kết lại là lỗ rồi cuối cùng mình cũng không hiểu tại sao lời không hiểu tại sao lỗ đó đâm ra đầu tiên sai lầm nguy hiểm hành động nguy hiểm đầu tiên gọi là chết người luôn đấy là quá vội vàng giao dịch mua bán phải bình tĩnh lại từ từ phân tích các yếu tố à ok tiếp cái số 2 cái số 2 là một cái sai lầm kinh điển một cái gọi là hành động nguy hiểm hại kinh điển đến cái số tiền của bạn đấy là gì đấy là hay dồn tiền vào những cổ phiếu penny hay dồn tiền vào những cổ phiếu mà giá thấp ấy, thấp mới rẻ khác nhau nha hay dồn tiền vào những cổ phiếu giá thấp ấy, những cổ phiếu mà hai ba ngàn hay đồ gì ấy. tại vì hoàn thấy có một cái rất lạ như này là ví dụ nhá một cái cổ phiếu hai ngàn một cổ phiếu ví dụ đầu tư 10 triệu thì mua được khoảng 5 nghìn cổ phiếu ha còn cái cổ phiếu mà 50 ngàn á đầu tư 10 triệu chỉ mua được có 200 cổ phiếu thì tự nhiên á, sẽ hình thành cái tâm lý rất là kỳ cục như này là u mình mua 2 ngàn mình có được tới 5 ngàn cổ phiếu ủ uh, sao mình có nhiều cổ phiếu vậy ta đó còn kia ủa năm chục ngàn đất còn được có 200 cổ phiếu biết làm gì nó tự nhiên có cái tâm lý rất là kỳ cục như vậy nhưng nhưng bạn có biết một điều rằng là nó giá 2 ngàn có lý do nó mới giá thấp như vậy chứ không phải là nó rẻ thấp mới rẻ khác nhau à, nó giá 2 ngàn là có lý do tại vì nó làm ăn không tốt tại vì báo cáo tài chính của nó xấu tại vì nó không có lợi nhuận các thể loại giá nó tự nhiên mới thấp chủ như vậy chứ không thể nào mà tự nhiên mà giá nó thấp như vậy còn cái cổ phiếu kia nó 50 ngàn là có lý do là tại vì nó đang làm ăn tốt nó đang là top 5 6 của ngành đấy ha có khả năng phát triển có tiềm năng tăng giá các thứ giá của nó mới ở cái đấy à, chứ không phải tự nhiên không phải tự nhiên mà giá một bên hai ngàn một bên 50 ngàn cái gì nó có lý do của nó và nếu mà cái sai lầm đầu tiên mình quá vội vàng giao dịch thì sẽ dẫn đến chuyện là mình không hiểu không hiểu sẽ dẫn đến chuyện là mình mua cái cổ phiếu giá thấp chủ như thế này ha đó và tiếp còn một cái nữa có một cái có một cái sai lầm trong cái việc mà mua cổ phiếu giá thấp như này mấy cái cổ phiếu rác như này là nghĩ ồ chỉ cần mình mua hai ngàn là nó lên bốn ngàn là mình là gấp đôi ôi 10 triệu thành 20 triệu kiếm tiền dễ có dễ thật vậy không có dễ từ 2.000 lên 4.000 không dễ một tí nào và lại có rất nhiều năm ở trên thị trường và kinh nghiệm đầu tư lời bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm đầu đầu tư từ mấy chục triệu tới mấy tỷ và nói với bạn không dễ từ 2.000 lên 4.000 đâu không dễ một tí nào cực kỳ khó và nếu nếu mà có có nha vẫn có nhưng nếu có thì chuyện gì xảy ra vẫn có những cổ phiếu penny giá có thể từ 2 ngàn lên 4 ngàn lên 5 ngàn lên 6 ngàn lên mười mấy ngàn luôn ủi lên cả ngàn lần luôn nhưng bạn có biết nó có những cái trò chơi ở đằng sau bạn có biết điều đó không và nó lên nhanh như vậy thì nó cũng xuống nhanh còn nhanh hơn nó lên nhá người ta hay ví hay có một cái câu ví von là trên thị trường chứng khoán lên thì lên như thang bộ mà xuống thì xuống như thang máy thang bộ là lên treo chéo này còn thang máy nó xuống e một cái nó xuống một phát và nó một ngày có thể xuống tới 15 phần trăm à, 15 phần trăm một ngày hai ngày là xuống 30 phần trăm nó xuống nhanh lắm nó xuống nhanh kinh khủng luôn và vì nó cổ phiếu nó giá nó thấp như vậy nên mà thanh khoản của nó cũng thấp dẫn đến chuyện là nó dễ bị các yếu tố tác động đâm ra đừng đừng bao giờ mua những cổ phiếu mà giá quá thấp ha ok đó là cái sai lầm số 2 tiếp cái sai lầm số 3 là sử dụng hết vốn vào một cái kênh đầu tư của mình ví dụ như bạn sử dụng bạn nhé bạn có tiền bạn ví dụ như bạn có khoảng vài trăm triệu các bạn dồn hết vào chứng khoán các bạn có vài trăm triệu bạn dồn hết vào bất động sản hoặc là bạn dồn hết vào cái gì đó bạn dồn hết vào thị trường forex các thị trường tiền tệ đấy là một cái sai lầm tại vì nhá nếu mà mình gọi là mình kiếm tiền từ cái việc làm ăn của mình mình có tiền thì những cái thị trường này là những cái thứ mà mình chưa thông thạo nếu mà mình chưa thông thạo mà mình dồn toàn bộ tiền của mình vào đó có phải là bạn đang vi phạm cái nguyên tắc quản trị rủi ro không có phải là lúc đó bạn dồn hết trứng vào một giỏ trong khi đó bạn chưa biết cái gì bạn chưa rành cái gì bạn còn chưa quen thuộc cái gì chưa trải nghiệm thị trường đủ lâu đó là cái số 3 nhớ nhá không bao giờ dồn hết vốn vào một cái thị trường tiếp đây cái này là một cái số 4 là một cái kinh điển luôn này cái kinh điển của kinh điển của kinh điển mà tới giờ mà biết chắc chắn chắc chắn còn rất nhiều người mắc phải cái hành động sai lầm này đấy là sử dụng đòn bẩy đòn bẩy quá đà dùng đòn bẩy quá đà đòn bẩy không xấu nhưng nếu dùng đòn bẩy quá đà mà dùng đòn bẩy sai thời điểm thì sẽ dẫn đến một cái chuyện là nếu bạn dùng đòn bẩy thì bạn sẽ gia tăng cả lợi ích lẫn thiệt hại của mình nhớ nhé dùng đòn bẩy là gia tăng cả lợi ích lẫn thiệt hại của khoản đầu tư đó và việc mà mình vừa mới bước chân vào thị trường hay mình đầu tư bao nhiêu lâu mà mình vẫn không có lời chứng tỏ mình vẫn chưa tìm được công thức lời còn nếu mình mới bước chân vào thị trường mà mình gọi là mình dùng đòn bẩy thì sao của mình vẫn chưa biết gì mình mới gọi là chân ướt chân ráo bước vào mà mình đã đi mượn tiền tại vì nhá dùng đòn bẩy là hình thức bạn mượn tiền bạn mượn tiền ví dụ bạn có 10 triệu bạn có thể mượn thêm được 2 triệu 3 triệu 5 triệu tùy đó tùy cái công ty chứng khoán vì và vì bạn mượn được tiền như vậy thì tất nhiên người ta cho mượn tiền người ta tính lại à, người ta cho mượn tiền người ta tính lại và nếu mà bạn mượn tiền đó bạn đi mua cổ phiếu mà cái cổ phiếu đó nó rớt giá thì là bạn lỗ đúng không bạn vừa bị lỗ bạn vừa bị tính lãi bởi tiền margin nữa bởi tiền gọi là đòn bẩy nữa thế là bao nhiêu cái nó trồng trồng trồng vào và nó có một cái đặc thù là nó có cái ngưỡng gọi là khôn margin có nghĩa là nếu mà bạn lỗ tới cái mức đó người cái hệ thống nó sẽ tự động bán hết cổ phiếu của bạn đi để gọi là thu tiền về để thu tiền về để gọi là đảm bảo an toàn cho cái đơn vị mượn cho mượn tiền là công ty chứng khoán đó là cái mà sẽ khiến bạn gọi là lỗ nặng nặng cực kỳ nặng luôn à tại vì thị trường nó sẽ có những lúc nó biến động theo hướng mà mình không thể ngờ được và nếu mà mình đã không ngờ được mà mình lại còn mượn tiền để mình mua nó giảm giảm giảm giảm giảm mấy phiên mà mình lại mua những cổ phiếu penny đấy những cổ phiếu mà dễ bị tác động các thứ nữa nó giảm liên tục như vậy thì chuyện gì xảy ra mình sẽ bị gọi khô mà gì mình sẽ bị bán hết cổ phiếu đi và mình lỗ mình mất hết đó là cái sai lầm à cái sai lầm thứ tư tiếp này cái sai lầm số 5 này đấy là đầu tư hết tiền mặt đầu tư hết tiền mặt hết tiền mặt là sao có nghĩa là bạn bỏ ví dụ nhá bạn bỏ 100 triệu vào chứng khoán bạn đầu tư hết 100 triệu lúc nào bạn cứ phun cổ phiếu cái đấy khác cái bên trên nha cái bên trên là ví dụ như tổng tài sản bạn bạn dồn hết vào một cái kênh đầu tư còn cái này là trong cái kênh đầu tư này bạn cũng tiêu hết tiền luôn nó là cái khác nhau trong cái kênh đầu tư này bạn tiêu hết tiền thì sẽ dẫn đến một cái chuyện là và bạn nghĩ là ôi phải tiền phải để làm ra tiền tiền phải không tiền là phải quay đúng không nhưng mà bạn có biết rằng là có những lúc tiền nó phải ngồi im thì nó có giá trị còn nếu nó quay đi nó lỗ thì là nó mất bạn hiểu không tại vì chứng khoán không phải lúc nào thời gian nào cũng là tốt để đầu tư có những lúc bạn phải biết ngồi im bạn đã từng cầm mấy tỷ ngồi im cả ba bốn tháng nếu mà bạn vào đúng thời điểm sau khi cái thời điểm mà bạn chờ đợi đủ lâu bạn vào đúng thời điểm chỉ cần một tháng bạn có thể lời đến 20 phần trăm đó là cái mấu chốt nhưng bạn phải đủ cái sự kiên nhẫn đủ cái sự gọi là đủ cái sự gọi là kiên định để đợi đúng cái thời điểm và còn nếu nhá nếu bạn lúc nào cũng mua full cổ phiếu thì liệu có một cái cơ hội mới nó xuất hiện có tiền đâu mua chẳng lẽ lúc đấy lại đi bán ra tôi bán ra nhớ những cổ phiếu kia nó đang lỗ thì sao mọi khoản lãi và lỗ chỉ hiện thực khi mà bạn bán đi đúng không và nếu mà nó vì cái tâm lý đó đâm ra là hay lỗ hay giữ giữ giữ giữ hay ráng giữ giữ cho nó gọi là lâu để cho mong nó hồi lại nhưng mà đâu có dễ gì mà nó hồi lại nhớ không nên đầu tư lúc nào cũng phun phun tiền hãy dự trữ lại một khoản hãy để lại một khoản tiền mặt để dạ. phòng trừ trường hợp khẩn cấp hay là để cho những cái cơ hội mới nó xuất hiện ha để cho những cơ hội mới để mình có thể nắm bắt được cơ hội mới tiếp cái số 6 này cái số 6 này cũng là một cái cực kỳ kinh điển luôn đấy là gì đấy là hay chạy theo tin tức hay chạy theo tin tức việc mà mình cố gắng đoán xem cái công ty nào sẽ gọi là phát triển mạnh như thế giới di động tiếp theo hay là mình sẽ cố gắng là cứ tìm xem là có cái tin đồn nào có cái tin đồn gì có cái công ty gì sắp được cái miếng đất gì hay là công ty gì sắp có cái gì khác sắp ký được cái hợp đồng gì mình cứ đuổi theo những cái tin đồn đấy và mình hy vọng nó sẽ gọi là mình hy vọng cổ phiếu đó nó sẽ tăng vọt lên thì có hai trường hợp nếu bạn may là bạn lỗ lỗ xong rồi bạn còn biết sợ còn nếu bạn không may thì là bạn đầu tư theo xin đồn bạn lời và bạn nghĩ rằng phương pháp nó đúng và bạn cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục theo như vậy tới lúc mà nó lỗ một phát là không thể đỡ nổi tới lúc mà nó lỗ một phát là không thể đỡ nổi vì không vì cái đó là một cái phương pháp không bền vững bạn dựa trên một cái hết sức đơn giản là tin tin thì có tin thật tin giả đúng không tin thật lại có tin thật tác động đến thị trường tin thật không tác động đến thị trường nữa bạn có phân biệt được hết không hay là bạn cũng chỉ dựa trên gọi là người quen người thân người bảo là người có thể tin tưởng được người bảo là người có nội bộ các thể loại thay vì thay vì nghe theo tin đồn bạn nên đầu tư vào những cái công ty mà mình hiểu biết rõ mình hiểu gọi là cái kiểu công ty đó nó kinh doanh cái gì loại hình của nó là cái gì à mình hiểu gọi là cái ngành sản xuất của nó mình hiểu những cái yếu tố bên trong nó mình hiểu cái sự tác động đến cái thị trường của cái đến cái doanh số của công ty đó những cái đó mới là những cái quan trọng khi mà mình mới bắt đầu tốt nhất là mình nên chấp nhận cái xác suất rủi ro thấp thôi mình chấp nhận xác suất tinh lời của mình nó cũng sẽ hơi thấp một tí để mình làm quen mình làm quen với thị trường mình làm quen với gọi là cảm giác với mua bán cổ phiếu với sóng sánh với giao dịch lên xuống các thể loại bạn có thể sử dụng bạn thỉnh thoảng bạn có thể chọn đòn bạn có thể dùng đòn bẩy này dùng dồn tiền vào nhưng mà dồn tiền vào khi mà thời điểm nó đến rồi có thể mua cổ phiếu giá hơi thấp một chút tất cả những cái đó bạn đều có thể dùng được nhưng với điều kiện bạn khi mà bạn đã có kinh nghiệm bạn đã có kiến thức và bạn đã lãi được rồi bạn đã tìm ra được công thức nào để kiếm được tiền rồi lúc đó bạn mới thử thêm những cái yếu tố đó thì lúc đó bạn có thể thành công còn nếu mà mình vẫn chưa kiếm được tiền hay là mình vẫn đang gọi là mới tập tành mới thử xem nó như thế nào thì hãy an toàn trước tại vì nhá vốn dĩ trong cái thị trường tài chính này á mọi thứ kết quả hiện ra rất nhanh mọi thứ bạn đúng hay sai bạn có tiền hay bạn mất tiền nó sẽ trả lời ngay lập tức à, và có một cái đặc thù nếu mà bạn mất tiền bạn sẽ mất nhiều tiền xong rồi bạn sẽ chán bạn sẽ không đầu tư nữa bạn sẽ bảo đây là cờ bạc đây là lừa đảo đây là các thể loại nhưng mà vốn dĩ nó có phương pháp và bạn muốn hoặc là video về chủ đề gì hãy comment ở dưới bạn thấy video này hay hãy like hãy chia sẻ nó với những người bạn nghĩ họ cần nó và để tiếp thêm động lực cho hàng hãy comment thanh để hoàn có thêm động lực làm thêm nhiều video nữa xin cảm ơn xin chào hẹn gặp lại